Xin chào tất cả anh em thì uh, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì đối với một số anh em ấy, vừa rồi thua tha rất là nhiều ở trong những cái sân chơi về tài xỉu mà anh em không hiểu rõ được cái nguyên nhân làm sao anh em thua tha thì anh em chú ý là theo dõi qua video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em để giúp cho anh em có thể hiểu được là lý do tại làm sao anh em dẫn đến cái việc là anh em thua tha ở trong những sân chơi về tài xỉu thì việc đầu tiên là đối với một số những anh em mà làm tay con thì khi anh em đã bước chân vào trong những sân chơi về tài xỉu thì là nắp đĩa quân hột là hoàn toàn là của người ta và người ta không cho anh em là chạm tay vào những cái hột tài xỉu ấy và thứ hai là anh em không phải là những tay thầy thợ nên là anh em không có kỹ năng nghe và phân âm những cái bộ hột tài xỉu chợ và anh em không nhìn được những thế hột nó như thế nào nó sẽ về tài và như thế nào nó về xỉu để khắc phục cho anh em và giúp cho anh em mà làm tay quan để anh em gỡ lại những cái gì anh em đã mất ở trong những cái sân chơi tài xỉu ấy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể nhìn dưới màn hình đây đây là những chiếc điện thoại nghe và phân tích âm thanh của quân hồn thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi ấy, anh em mang tôi những cái dòng điện thoại này thì điện thoại này anh em có thể nắp sim vào anh em nghe gọi hoàn toàn là bình thường nên là không sợ người khác nghi ngờ hoặc là phát hiện anh em sử dụng những cái đồ chơi gì cả thì à, những cái chiếc điện thoại này thì nó có nguyên lý hoạt động là sau khi nhà cái người ta nắp xong những tiếng hột tài xỉu thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh con hột và sau đó là nó phân tích về cái âm thanh con hột đấy và nó chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì báo một dung sẽ là về xỉu máy báo hai dung sẽ là về tài thì anh em vào anh em ngồi khoảng cách là từ 3 mét đổ lại tùy vào những sân chơi ví dụ là đông người quá hoặc nó ồn quá thì anh em phải tiếp cận gần hơn để làm sao nó nghe rõ tiếng hột nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em hơn thì bây giờ anh em chú ý là tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng để cho anh em thấy được về cái độ chuẩn xác của nó để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu của anh em này thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này tôi sẽ bốc ra ba hộp để test luôn cho anh em này thì các bước thông thường ở những cái sân chơi của anh em này, thì người ta sẽ thử về nước muối ở con hột này thì đối với những cái hột chợ hoàn toàn bình thường thì anh em ngâm nước muối sẽ nổi như này và bước tiếp theo là người ta sẽ soi đèn về quân hột này hay về đĩa này những chiếc đĩa hoàn toàn bình thường thì ánh sáng có thể xoay xuyên qua này anh em nhìn không về hột này thì những cái hột mà hoàn toàn là bình thường trong suốt này anh em nhìn thấy không anh em nhìn rõ không hoàn toàn trong suốt này anh em nhìn không hoàn toàn trong về nắp thì anh em phải dùng điện anh em soi này. những chiếc nắp bình thường thì ánh sáng hoàn toàn soi xuyên qua này sau khi là lắp đĩa của con hột của người ta như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những sân chơi ấy anh em bật cho tôi cái chế độ thứ hai của chiếc điện thoại này là phân âm và nghe những tiếng hồ tài xỉu thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em là tôi sẽ để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó còn anh em chơi là anh em phải đeo trong người thì là anh em ngồi khoảng cách là tầm 3 mét đổ lại thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này tôi nói lại về nguyên lý của nó máy báo một rung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài tiếng đầu tiên cho anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh tôi về xỉu rồi mở tiếng đầu tiên không có chuẩn xác này hai ba và năm mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy báo hai rung thì anh em đơn giản anh em sẽ đánh tôi là về tài này 5 năm và 3 về 3 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này điện thoại báo tôi lại tiếp tục hai dung thì đơn giản là anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này 5 năm và một với một nút điểm tài tiếp theo anh em này máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này một hai và sáu chín nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này thì ở đây thì ai nắp được không quan trọng là người nắp nắp đĩa nào cũng được không quan trọng về nắp đĩa máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này như thế này là bị sai này tiếng tiếp theo anh em này như thế này là chín nút điểm xỉu rồi máy báo hai dung thì là máy sẽ bị sai máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu rồi một một và sáu tám nút điểm xỉu anh em thua đứng trước này anh em gỡ lại tiếng sau ngay tiếp theo anh em một hai tiếng cuối này máy này tiếp tục báo tôi là một dung rồi thì anh em tiếp tục anh em đánh tôi là phải xỉu rồi một hai và sáu chín nút điểm xỉu Chúng tiếp theo anh em này báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này một năm và sáu tiếp anh em tiếng cuối này máy báo tôi là một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu rồi một hai hai thì à, nói chung là những cái bộ đồ này thì cái độ chuẩn xác của nó là đạt cho anh em là từ 70 đến 80 phần trăm có lúc nó lên 90 phần trăm thì anh em trong quá trình mà anh em theo dõi qua những cái video của tôi ấy, mà không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua hai số điện thoại đây 0969 22 43 hoặc 0962 1945 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bên xe miền Đông Sài Gòn hai là bên xe miền Đình Hà Nội thì anh em gần những cơ sở nào ấy, thì anh em có thể lên trực tiếp anh em cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột tất cả các loại hột của anh em lên để anh em test về những cái dòng điện thoại nghe của tài xỉu này còn anh em nào ở xa ấy, thì anh em có thể là gọi điện kết bạn qua Zalo tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em tất cả những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ anh em có thể là áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em thì cảm ơn anh em đã theo dõi qua những video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy